ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nói thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đáng đo em cần chỉ phải lo vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nói thành đôi gia đình mình nghĩa tình tính toán cho gần cuộc đời đâu như thế trên dưới phu thuê hai đứa về bước nhau ngày mình bên nhau dây ta không lại nói thành đôi anh tim mất thứ gì Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều Đời không đắn đo em cần chỉ phải lo Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nói thành đôi Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình toán cuộc đời đau như thế trên dưới phu thê hai đứa về bên nhà